có tựa đề cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bị sa thải làm phức tạp quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên trang The Diploma của tác giả Nguyễn Hồng Hải. Theo tác giả Nguyễn Hồng Hải, việc sa thải ông Phạm Bình Minh khiến quan hệ đối ngoại của Việt Nam trở nên khó khăn hơn và sự ra đi bất thường giữa nhiệm kỳ của ông Phạm Bình Minh để lại một khoảng trống trong giới lãnh đạo ngoại giao của Việt Nam. Tùy báo chí Việt Nam cố gắng diễn giải rằng đây không phải là vụ sa thải mà là cho thôi chức vụ vì trách nhiệm chính trị, nhưng việc để ông Minh rời các vị trí Bộ Chính trị và Chính phủ giữa nhiệm kỳ đại hội đảng đặt ra một câu hỏi lớn. Tác giả người Úc gốc Việt nêu vấn đề và cho rằng đây là một bước lùi của ngoại giao Việt Nam. Tác giả cũng trích dẫn nguồn từ Hoa Kỳ, đánh giá ông Phạm Bình Minh là một nhà ngoại giao có năng lực nhất châu Á. Đó là lời bình luận của bà Joseph Seran, Chủ tịch Hội Asian Society tại New York đã nói khi giới thiệu ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam lên phát biểu. Trên trang web của Asia Society vẫn còn bài phát biểu và lời phỏng vấn của ông Phạm Bình Minh hoàn toàn bằng tiếng Anh dài một tiếng. Hình ảnh ông Phạm Bình Minh, cựu Phó Thủ tướng. Ông giải thích về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh thời sự vùng Đông Nam Á xoay chuyển và nhu cầu cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ của Việt Nam Ông cũng nói rằng Việt Nam đã có đóng góp như thế nào cho một châu Á-Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng. Sự kiện này diễn ra bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tháng 9 năm 2014. Nhiều tờ báo quốc tế đã đăng tải tin hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị sa thải và bình luận về sự kiện này. Một số tờ báo có thể kể đến như Bangkok Post của Thái Lan, NHK của Nhật Bản, hãng tin Anh Reuters, trang Financial Times ngày 5 tháng 1 đã đánh giá Vụ việc này đem lại khó khăn trước mắt cho chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho rằng đây là dấu hiệu của ông Nguyễn Phú Trọng đang củng cố thêm quyền lực. Trước đó, dư luận Việt Nam đã ồn ào bàn tán rằng ngành ngoại giao bị lọt vào tầm ngắm sau khi diễn ra hàng loạt vụ bắt bớ các cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, bao gồm một thứ trưởng và sau đó là trợ lý của ông Phạm Bình Minh. Hình ảnh ông Vũ Đức Đam, cựu Phó Thủ tướng. Ở Việt Nam, trong công cuộc đốt lò của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì việc ai đó bị kỷ luật hoặc bị công khai nhắc nhở về mặt đảng chính là quyết định dẫn tới việc mất chức vụ trong chính quyền, thậm chí có thể dẫn tới truy cứu trách nhiệm hình sự. Tác giả Nguyễn Hồng Hải cho rằng đây là lúc Việt Nam hết sức cần có một nhà ngoại giao có kinh nghiệm, tài năng và một lãnh đạo có khả năng lèo lái trong một môi trường khu vực đang có cạnh tranh giữa các cường quốc. Vậy nên việc ông Minh ra đi vào lúc này là một tổn thất cho ngành ngoại giao Việt Nam vì đang có nhiều hồ sơ ngoại giao quan trọng như nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, chiến tranh Ukraine, Biển Đông. Chưa kể năm 2023 là năm có nhiều dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao quan trọng của Việt Nam với các nước. Hiện có nhiều luồng dư luận khác nhau về sự kiện này. Có luồng dư luận cho rằng đây là cuộc chiến quyền lực ở cấp cao trong chính trường Việt Nam. Luồng dư luận khác thì cho rằng đây là chỉ thị từ Trung Quốc để triệt tiêu những người có xu hướng thân cận với phương Tây.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 Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Phúc đã có chuyến thăm tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong chuyến đi này, ông đã dân hương, tưởng niệm nhiều lãnh đạo Cộng sản đã quá cố và thăm chúc Tết nhiều vị cựu lãnh đạo. Hình ảnh báo chí thông tin ông Chủ tịch nước thăm chúc Tết. Chuyện thăm và chúc Tết này của ông Chủ tịch nước dường như chưa có tiền lệ những lãnh đạo tiền nhiệm của ông thường chỉ đến thăm một số cơ quan và mời các vị cựu lãnh đạo đến gặp mặt, tặng quà Tết là xong. Bản thân Chủ tịch Phúc năm ngoái, Tết 2022 cũng làm như thế, nhưng năm nay ông lại trịnh trọng đến từng nhà, người mất thì ông dân hương, kể lễ công lao trời biển, người sống thì ông thăm hỏi. Không chỉ mình ông, ông còn kéo theo cả một bộ sậu bao gồm bí thư và chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đi cùng báo chí cũng rầm rầm rộ rộ chạy theo. Cụ thể, ông đã đến dân hương cho ông Hồ Chí Minh và ông Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, dân hương cho ông Nguyễn Văn Linh, ông Lê Đức Anh, ông Võ Chí Công, ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải. Sau khi bày tỏ lòng hiếu kính với các vị tiền bối đã quá cố, ông lại lặn lội đi thăm ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng. Hình ảnh ông Phúc dân hương cho ông Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, dù thăm viếng khắp nơi, nhưng ông lại bỏ sót một người cũng đang ở ngay thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Trương Tấn Sang. Việc này đã bị nhiều người quan sát chính trị phát hiện và điều này dẫn đến những đồn đoán lung tung, đại khái là nội bộ đảng có vẻ không đoàn kết. Vụ án Việt Á vẫn còn nhiều tình tiết khiến đám dân đen cứ xăm soi, ví dụ như ai là người nắm giữ 80% cổ phần Việt Á, ví dụ như 800 tỷ đồng mà Phan Quốc Việt dùng để bôi trơn ai là người hưởng nhiều nhất, ai mới thực sự là trùm cuối của Việt Á. Những vụ bắt bớ gần đây mà dân tình to nhỏ đồn đại xung quanh các mối quan hệ giữa những kẻ bị khởi tố và phu nhân của ông Phúc. Những vụ bắt bớ gần đây mà dân tình to nhỏ đồn đại xung quanh các mối quan hệ giữa những kẻ bị khởi tố và phu nhân của ông Phúc nhưng chưa rõ thực hư. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, một cựu chuyên viên của nhà xuất bản giáo dục bị cho là em họ của phu nhân Nguyệt Thu. Bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, một giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn được cho là cháu của bà Nguyệt Thu. Và ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cũng được cho là cháu của bà Nguyệt Thu. Những người này đều đã bị bắt. Đặc biệt, bà Thủy và bà Linh bị bắt vì tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền lợi để trục lợi. Kỳ lạ là một nhân viên của một nhà xuất bản và một giám đốc của một công ty tư nhân sao lại có thể lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi? Khúc mắt này sẽ trở nên rõ ràng nếu tin đồn là sự thật. Người ta rỉ tai nhau rằng người thân trong gia đình ông Phúc từ Quảng Nam đã kéo nhau ra Hà Nội nhận những chức vụ vô thưởng vô phạt để làm bình phong, từ đó phát huy vai trò trong những thương vụ làm ăn của gia đình ông chủ tịch. Mà lạ là những người này đều là ngoại thích, nghĩa là bà con đằng vợ của ông chủ tịch chứ không thấy con cháu trong dòng họ ông hay họ đang còn ẩn nấu kỹ chưa lộ mặt. Từ xưa, nhiều triều đại phong kiến đã mất ngôi chỉ vì sự lộng hành của ngoại thích. Nhà Lý mất ngôi vào tay nhà Trần có vai trò của Hoàng hậu Trần Thị Dung. Nhà Trần lại mất ngôi vào tay nhà Hồ. Triều đại của chúa Trịnh, chúa Nguyễn cũng từng trao đảo vì ngoại thích. E rằng chủ tịch Phúc khó thoát khỏi vết xe đổ của người xưa. Do đó, nhiều người nghi ngờ rằng chuyến đi chúc Tết này của Chủ tịch Phúc không đơn giản là hiếu kính, mà thực chất là tìm phương cách để cứu vãn tình thế. Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm chúc Tết ông Nguyễn Tấn Dũng. Mấy hôm nay trên mạng đã râm ran về việc ông Chủ tịch nước đã nộp đơn từ chức từ ngày 13 tháng 1. Có lẽ trước khi nộp đơn, ông chạy quanh một vòng tìm cách nào bảo toàn cho mình và gia đình sau khi về làm người tử tế chăng? Ông Nguyễn Tấn Dũng đã về vườn từ nhiều năm, nhưng hai con trai của ông vẫn đang tìm cách tiến sâu vào chính trường